em nhớ một người nhớ môi hôn ân tình đậm sâu em nhớ một ngày tháng hai năm nào mình có nhau mà người đến rồi xa chẳng hề hay biết mình